Rồi cái này em Phương Ánh gì rồi Lễ luôn ạ, à, ba đỏ Húp lễ không anh Phương? Lễ tài, ba đỏ Ai húp lễ ạ? À? làm sông nước cũ trôi xa biển xa chậm sóc đôi hốp chậm mọi người ơi ai hấp chạm không ạ chuẩn Xuân xúc đội Em cảm ơn anh Phương, cảm ơn chị lin Cảm ơn chị lin Hello anh Xuân ạ Dạ chào anh Toàn, chào anh Xuân nhé Chào các anh chị mới vào live Các anh chị mình may mắn trong live của em Ôi chặn tứ tài hớp không chị Linh Em nghĩ là chị Linh đánh Hay luôn Chặn tứ tài Cảm ơn chị Linh Em cảm ơn anh Phương ạ Chặn tứ tài Yeah, bú kịp cảm ơn anh Phương Cố lên Làm sao để có được con bò đây Làm sao để có được con bò đây Phương mà không đặt được nhiều Thôi không sao anh Phương ơi Đánh từ từ Thật phải thật từ từ bình tĩnh ok chị yêu <laughs> trời ơi sao chị yêu của tôi chỉ đam mê sẵn quá kìa sẵn cỏ bò chị yêu ơi sẵn sóc đôi yes cảm ơn chị cảm ơn chị Linh cảm ơn anh Phương ạ thôi má ơi <laughs> trời lại má ơi nữa tiếng này đang không ba mọi người chạm với lẻ đang không ba ai muốn vượt ai muốn bẻ đánh từ từ đánh nhẹ nhàng tay này thôi chuyện lên này làm sao để có bảy con bò nữa lẻ xỉu ba trắng ạ tiếng này về lẻ à anh phương ơi húp lẻ sai màu chị linh ơi tiếng này bẻ rồi đấy chị cầu không ba xỉu hả Chị đánh xỉu không? Đẩy xỉu ba trắng ạ Anh Phương sai màu Ẻo Check Cảm ơn anh Phương À chị đánh thẳng xỉu hả? Chạm xỉu là chị Hoàng Em cảm ơn anh Phạm Hùng ạ Cố lên chúc mọi người may mắn Sao tan thành mây chẵn hớp chị ơi không có tứ anh ơi hớp chẵn đỡ chị linh hớp chẵn luôn chẵn sắp đôi chưa tứ Ôi chị đánh giảm tải Cảm ơn anh Phương Cảm ơn chị Linh ạ Xếp vào cảm ơn anh Phương nhiều chứ xỉu chẳng là chị xỉu à có lên có lên chạy chẵn hấp luôn chị ơi chẵn sắp đôi chẵn của chị chẵn sắp đôi ạ không có từ anh vương vẫn chưa lên từ không chẵn rồi ạ cảm ơn chị lên em cảm ơn anh phương bún kim theo anh vô đổi ạ bàn này có vẻ thích chẵn nhỉ cái gì đó anh thua 100 m em cảm ơn chị Vân anh Văn ạ cầu lên mọi người ơi chúc mọi người may mắn cái này nghe khét lắm vẫn chẵn chẵn sắp đôi hấp nói cho em chẵn luôn đúng cầu anh Phương đánh không? Cảm ơn chị Linh Anh gãy à? Ủa anh bảy à? Ôi anh ơi khâu cầu cung ba Xếp vào Cảm ơn anh ca hát hát ạ à. Thôi đánh từ từ lại anh Phương ơi Bình tĩnh nha Nào hô thử anh đánh gì ạ à? lẻ luôn ạ ba trắng đến này về lẻ xỉu lẻ ba trắng đúng cầu anh phương ơi lẻ này anh lấy lại không hỏng á không hả ui cầu mà tứ được ta thua chết rồi anh bể đánh gì đó đánh nhìn cầu tí anh ơi chào anh LNNT